Sau sự ra đi chống vánh của lãnh đạo Nhật Bản, ông Shinzo Abe hồi tháng 7, chúng ta sẽ phải bước qua một tháng 8 cực kỳ đen tối. Là thời điểm thiên khắc địa xung, thiên khắc địa hình, ngũ hoang quy vị, hùng khí gấp bội. Cùng với sự trùng tụ hiếm có của hỏa tinh và thiên vương tinh tại La Hầu, báo hiệu cuối năm 2022 sẽ là những ngày đỏ lửa với chiến tranh, núi lửa phun trào và hạn hán kinh hoàng trên khắp địa cầu – đặc biệt là các nước ở phương Đông. Lời tiên tri ứng nghiệm An Nhiên xin kính chào quý khán thính giả kênh Duyên Vạn Cổ. Kính thưa quý vị, vào tháng 1 năm 2022, trong một video đăng tải trên trang cá nhân, nhà tiên tri, chuyên gia kinh dịch nổi tiếng người Malaysia, Dato Anthony Chen đã đưa ra 17 lời tiên tri cho thế giới trong năm nhâm dần trong đó, ông dự báo năm 2022 sẽ có các sự kiện mang tính thế giới. Cụ thể, một nhà lãnh đạo quốc tế rất quan trọng sẽ bị ám sát hoặc chết. Tuy nhiên, sớm hơn cả Anthony Chen đã 2 năm, hồi cuối năm 2020, Nicolas Angela, một nhà ngoại cảm kiêm trị liệu bằng thôi miên người Anh, cũng đã đưa ra cùng dự đoán rằng một nam lãnh đạo thế giới sẽ bị ám sát và nếu chuyện này xảy ra nó sẽ như một phản ứng dây chuyền, kéo theo hàng loạt các sự kiện hung hiểm khác xảy ra. Nó sẽ tác động tiêu cực với nhân loại và sẽ thay đổi trật tự của toàn thế giới. Thế nhưng, Nicholas cũng khẳng định anh không biết đó là ai và hy vọng điều này sẽ không xảy ra. Vào thời điểm hai lời tiên tri này xuất hiện, nhiều người tin rằng đối tượng bị ám sát rất có thể là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hai vị lãnh đạo cấp cao của hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Thế nhưng, vận rủi lại soi đúng vào vị trí của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhà lãnh đạo lỗi lạc của quốc gia có nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Cụ thể là vào ngày 8 tháng 7, 6 tháng sau lời tiên tri của Anthony Chen, ông Shinzo Abe trong khi đang tham gia vận động tranh cử thường viện tại tỉnh Nara đã bị ám sát và qua đời tại bệnh viện bởi một cựu binh của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Vụ ám sát này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận thế giới bởi vai trò và ảnh hưởng chính trị to lớn của ông Shinzo Abe, nhất là trong việc biến Liên minh Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan trở thành đối trọng quân sự tương xứng để kiềm chế con rồng đỏ hiếu chiến ở Bắc Kinh. Vậy nếu tiên tri của Anthony Chen về Thủ tướng Nhật Bản đã thật sự ứng nghiệm, thì điều hung hiểm gì tiếp theo sẽ xảy ra? nhà tiên tri Malaysia và những tiên đoán cuối năm 2022. Vào năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát và lây lan ra khắp thế giới, nhà tiên tri Dato Anthony Chen đã được mọi người chú ý và biết đến như nhà tiên tri hiện đại có độ chính xác cao nhất lịch sử. Khi các tiên đoán của ông chính xác đến hơn 90%, vào cuối năm 2019, Anthony đã liệt kê ra 14 dự ngôn về năm 2020 và kết quả 13 trong số đó đã ứng nghiệm gồm cả dịch viêm phổi Vũ Hán, riêng chỉ có thảm họa đại hồng thủy là chưa xuất hiện. Tiên tri dựa vào kinh dịch và chiêm tinh Anthony Chen từng nghiên cứu khá nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tâm linh cho đến khoa học, như siêu hình học, tâm lý học, triết học, kinh tế và khoa học tổng hợp trong hơn 16 năm. Tuy nhiên, trong đó, kinh dịch và chiêm tinh là những ngôn ông sử dụng nhiều nhất để thực hiện các dự đoán của mình. Nói về kinh dịch, tương truyền kinh điển này là do Phục Hy, một vị thần trong tam hoàng thời cổ đại sáng tạo ra. Nói về hoàn cảnh sáng tạo ra kinh dịch, bát quái và hà lạc Thật ra ở cảnh giới tầng thứ của mình, Phục Hy đã có thể dùng thiên mục nhìn xuyên suốt lịch sử ức vạn năm sau của vũ trụ và nhân loại. Đồng thời ông cũng phát hiện ra vào mỗi một thời kỳ khác nhau luôn có các đại kiếp nạn có thể hủy diệt con người và sự sống trên địa cầu. Chính vì lòng từ bi với chúng sinh, Phục Hy đã lưu lại các ghi chép về tất cả các sự kiện sẽ xảy ra trong lịch sử nhân loại, từ vi quan cho đến hoành quan, nhằm cảnh báo con cháu đời sau phải biết kính thân, kính trời hành thiện tránh ác, thuận theo thiên ý mới có thể bình an. Tuy nhiên, để tránh tiết lộ thiên cơ mà phạm tội với trời, Phục Hy đã dựa vào vị trí tương đối của địa cầu với các vì sao trong vũ trụ, ứng với từng khoảng thời gian khác nhau trên dòng lịch sử, kết hợp với các quy luật vũ trụ, âm dương thái cực và bát quái, mà mạ hóa các ghi chép của ông dưới dạng các quẻ tượng trong kinh dịch cũng như trong hà đồ và lạc thư. Và chỉ những người được chân truyền hoặc có cảnh giới tu luyện nhất định mới đọc hiểu và giải mã được kinh dịch mà thôi. Tất nhiên là một kinh điển với nội dung cực kỳ rộng lớn, từ nông cạn đến thâm sâu, nên với một người bình thường vẫn có thể đọc hiểu được một số điều nhỏ nhặt bên ngoài từ các loại kinh sách này. Còn với những người có thể tinh thông kinh dịch, họ không những thấu suốt các sự việc xảy ra ở cõi người, mà còn có thể đoán biết được chuyện của thần tiên trên trời. Bắt đầu từ Chu Văn Vương thời nhà Chu cách đây 3.000 năm, vùng Á Đông chúng ta đã xuất sinh rất nhiều nhà tiên tri, đều là thông qua kinh dịch mà dự ngôn biến hóa tiên tượng trong mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm sau. Chẳng hạn, càng khôn vạn niên ca của Khương Tử Nha nhà Chu, Mã Tiền Khóa của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, Hơi Bối Đồ của Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong Triều Đường, Mai Hoa Thi của Thiệu Ung Triều Tống, Thiêu Bính Ca của Lưu Bá Ôn Triều Minh, Thái Ất Thần Kinh của Nguyễn Bỉnh Khiêm, những dự ngôn của họ đối với đại thiên tượng trong thời đại đặc thù ngày hôm nay đều được lưu truyền trong dân gian. Thế nhưng con người ngày nay đều xem kinh dịch như một công cụ để xem bói, thay đổi cuộc đời. Nghĩ rằng số mình xấu thế này, nếu đi xem bói có thể cải được số mệnh. Thực ra số mệnh con người đã đặt định cả rồi. Kinh dịch có thể biết trước được tương lai nhưng không phải là công cụ để làm cho con người thay đổi số phận Kinh dịch chính là thể hiện sự tồn tại của thần Phật. Mọi việc nơi thế gian đều do thiên ý tạo thành. Kinh dịch xuất hiện chính là để con người tìm hiểu thiên ý, thông qua thiên tượng mà thấu rõ thiên cơ. Thiên tượng sẽ luôn luôn hiển lộ rõ cho con người. Để xem con người ai biết thuận theo thiên ý mà đồng hóa với đặc tính vũ trụ thì đó là người thiện, tất nhiên sẽ được thần Phật bảo hộ. Bằng ngược lại vì tham lam, dục vọng, quyền lực mà nghịch với thiên ý, hành ác đa đoan, người ấy tất là kẻ ác sẽ bị trời đất tru diệt. Đó là một trong những nội hàm bác đại tinh thâm của những lời tiên tri. Vậy rốt cuộc ý nghĩa thật sự của những lời tiên tri là gì? Vì sao những lời dự đoán đó lúc đúng lúc sai? Làm cách nào để biết lời tiên đoán nào đáng tin và lời nào không đáng tin? Duyên Vạn Cổ sẽ giải đáp cho các bạn trong video Long Hoa Hội khi nào đến – giải mã bí mật tận cùng của những lời tiên tri. Quý khán thính giả nào quan tâm có thể chờ đón xem trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ chúng ta hãy quay lại với bối cảnh hiện tại. Khi mà cái chết của Thủ tướng Shinzo Abe đã ứng nghiệm, thì thông qua kinh dịch và chiêm tinh, Anthony Chen đã nhìn thấy thêm gì và tiên đoán điều gì sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta trong vài tháng cuối năm 2022 đây? dự đoán chính xác các sự kiện vào đầu năm 2022. Trước đó vào đầu năm 2022, như thường lệ giống như các năm trước, nhà tiên tri người Malaysia đã liệt kê ra các sự kiện chính yếu sẽ xảy ra trong năm 2022, lần lượt là Thứ nhất, đại dịch có thể sẽ kết thúc hoặc bùng phát tùy vào biểu hiện của các tháng đầu năm, nó như hai mặt đối lập vậy. Thứ hai, chiến tranh thế giới về tài chính khi hỏa vận cân kê thì sẽ xảy ra cuộc chiến tranh lớn về tiền tệ. Sẽ có một cuộc chiến lớn trong các chính phủ về sự phi tập trung và tập trung tiền tệ. Hỏa khắc kim, cho nên ngành tài chính truyền thống sẽ phải đối mặt với sự chuyển đổi lớn. Thứ ba, scandal lớn trong tài chính, kinh doanh thất bại lớn, các công ty công nghệ bị tẩy chay. Năng lượng của ngành tài chính không tốt lắm nên kinh tế sẽ thoái lui, vì vậy, sẽ có những xí nghiệp lớn phá sản, còn các công ty về công nghệ sẽ bị tẩy chay trong năm nay. Thứ tư, khủng hoảng lạm phát, điều chỉnh kinh tế. Năm nay nhiều thứ càng ngày càng đắt đỏ, khủng hoảng thực sự hình thành. Vậy nên năm nay phải thật sự hết sức cẩn thận, của cải của một số người sẽ biến mất trong một sớm một chiều, đó có thể là hiện tượng kinh tế suy thoái. Sự khắc chế lẫn nhau giữa mộc và thổ cũng khiến chủ nhân không thể nhận được tiền tài phải hết sức tận trọng trong năm 2022. Nếu năm nay không điều chỉnh thì chậm nhất đến năm 2023 sẽ có một cuộc điều chỉnh kinh tế lớn. Đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 là vô cùng khốc liệt, mọi người nên hết sức cẩn thận. Thứ năm, mất cân bằng chuỗi cung ứng, thiếu hụt tài nguyên, khủng hoảng lương thực, nhất là những quốc gia không giáp biển. Thứ sáu, là khủng hoảng năng lượng, khí đốt, rò rỉ phóng xạ, nhiễm độc hàng loạt, đồng thời năm nay cũng sẽ xảy ra nhiều vụ cháy nổ lớn. Thứ bảy, khủng bố tấn công. Năm nay năng lượng sát khí đặc biệt mạnh, nhất là ở các nước phương Tây. Thứ tám là chiến tranh Mỹ-Trung sẽ bùng nổ. Thứ chín là một nhà lãnh đạo quốc tế bị ám sát. Thứ mười thảm họa động đất, núi lửa, sóng thần, lũ lụt, hạn hán sẽ diễn ra càng ngày càng dữ dội. Cuối cùng, ông cảnh báo thời gian từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 là tháng đại hung. Trong một tháng này có thể sẽ phát sinh nhiều đại sự trên thế giới. Đối chiếu lại các sự kiện xảy ra gần đây, từ việc Thủ tướng Nhật bị ám sát đến hạn hán sóng nhiệt đang thiêu cháy các nước châu Âu, lũ lụt đang nhấn chìm Trung Quốc, khủng hoảng tài chính, dầu mỏ đang làm khó các nước trên thế giới, cháy nổ xảy ra khắp nơi và đặc biệt là xung đột giữa Nga-Ukraine ở châu Âu, căng thẳng quân sự leo thang giữa Đài Loan và Trung Quốc, càng cho thấy những tiên đoán của Anthony khá chính xác. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tháng 8 này? Tiên tri mới nhất về cuối năm 2022 Vào ngày 30 tháng 7, Anthony Chen tiếp tục đưa ra các lời tiên tri trong video mới nhất trên kênh YouTube cá nhân của mình. Ông cho biết, từ ngày 5 tháng 7 năm 2022 đến 20 tháng 8 năm 2022, Hỏa Tinh và Thiên Vương Tinh sẽ lần lượt thực hiện các lần trùng tụ ở sao La Hầu, tạo ra một điểm đại hung mà chúng ta chỉ có thể mô tả bằng hai từ đỏ lửa. Cụ thể là vào ngày 27 tháng 7, Thiên Vương Tinh trùng tụ với La Hầu, ngày 1 tháng 8 khi hỏa tinh lần lượt trùng tụ chính xác với La Hầu và tiếp theo ngày 2 tháng 8 khi hỏa tinh trùng tụ với Thiên Vương Tinh. Với hỏa tinh đại diện cho nguồn lửa khi gặp Thiên Vương Tinh đại diện cho khối không khí ngưng tụ ổn định với áp suất cao. Sẽ kích hoạt các sự việc như cháy nổ, phun trào núi lửa, hạn hán, chiến tranh nơi nhân loại. Hai hành tinh này không chỉ là một trong những bộ sao kinh điển về cháy nổ, hỏa hoạn, chập điện, xét đánh, xung đột nảy lửa, ẩu đả, xả giận, biến đổi cực đoan của thời tiết mà còn cả chiến tranh và những hành động tàn ác, bạo lực man rợ, vô nhân tính khác giống như những vụ án mạng xảy ra nhiều nơi, không chỉ riêng Việt Nam trong thời gian gần đây. Cùng với sự hiện diện của La Hầu trong chòm Kim Ngưu từ ngày 23 tháng 12 năm 2021 đến nay, những sự việc xảy ra thường rất nhanh và bất ngờ chớp nhoáng. Có khi dự biết trước mà không thể tránh được, hay tất cả diễn ra giống như một định mệnh. Vì thế, nửa cuối năm nay là thời điểm rất quan trọng, đặc biệt là giai đoạn khốc liệt nhất trong năm, từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Anthony gọi đó là tháng 8 đen tối, thiên khắc địa xuân, thiên khắc địa hình, ngũ hoàng quý vị, hùng khí gấp bội, biểu hiện trên quẻ là khởi đầu tốt lành và kết thúc hỗn loạn. Có nghĩa là khiêu chiến sẽ bùng nổ vào cuối năm. Ông dự đoán rằng vào tháng 8, dịch Covid-19 có thể sẽ gây ra một làn sóng kinh hoàng khác. Rất nhiều người sẽ bị cuốn vào, đặc biệt là ở châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và các nước Đông Á. Sức lây nhiễm của dịch bệnh có thể tăng gấp đôi, Đồng thời, ông cũng nhắc nhở mọi người chú ý đến sự xuất hiện của ít nhất hai loại virus mới tấn công cùng lúc hệ thống miễn dịch của cơ thể. Dự đoán chiến tranh hỗn loạn Trong video mới nhất này, Anthony bày tỏ rằng năng lượng chiến tranh trong tháng 8 đen tối là vô cùng mạnh mẽ. Ông cho rằng xung đột vũ trang ở các nước phương Tây sẽ tăng gấp đôi. Phạm vi của các cuộc chiến tranh liên quan sẽ được mở rộng – và thậm chí các quốc gia khác cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến, năng lượng nội chiến của quốc gia sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, dẫn đến chế độ và những kẻ mạnh về chính trị sẽ bị lật đổ, gia tăng thương vong. Về mặt chính trị, do năng lượng cực kỳ bất ổn vào tháng 8, Anthony dự đoán rằng một hành động chống chính phủ quy mô lớn sẽ nổ ra, sau đó sẽ phát triển thành cuộc xung đột bạo lực với nhiều thương vong hơn. Ngoài ra, Anthony cũng tin rằng sẽ có nhiều nhà lãnh đạo quốc gia từ chức hoặc thay đổi trong ban lãnh đạo. Các lý do bao gồm mất sự ủng hộ của dân chúng, suy thoái kinh tế, tranh giành quyền lực và liên minh. Tất nhiên, nó cũng có thể là một lý do để che giấu sự thật phía sau, bởi vì lý do thực sự đằng sau sẽ không xuất hiện nhanh chóng như vậy. Anthony Chen nói rằng năm nhâm dần 2022 là một năm đặc biệt, năm bát tự toàn dương, có nghĩa là năng lượng của các vụ nổ lớn được nâng lên đến cực điểm. Và không có gì báo trước trong năm nay, đặc biệt là bắt đầu từ tháng 6. Anthony chỉ ra rằng trong năm bát tự toàn dương thì ngoài việc kích các vụ nổ, nó còn mang lại những đợt nắng nóng lịch sử, chẳng hạn như nhiệt độ cao trên 40 độ C đã xuất hiện tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Nhiệt độ ở Pháp cũng tăng vọt lên 42 độ C, phá kỷ lục kể từ năm 1949. Anh đã bị một đợt nắng nóng quét qua, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn. Bồ Đào Nha chạm ngưỡng 47 độ C với 659 người chết. Đợt nắng nóng cũng đã làm bùng phát các vụ cháy rừng nghiêm trọng, đã phá hủy hàng chục nghìn hecta rừng ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Hy Lạp. Thiên thời không thể nghịch, hỏa vận đã đến, sự gia tăng của nhiệt độ, đợt nắng nóng chỉ là một cảnh báo của thời tiết khắc nghiệt. Anthony dự đoán rằng nhiệt độ và số người chết sẽ đạt mức cao kỷ lục mới kể từ tháng 8. Khủng hoảng hạn hán quy mô lớn sẽ mở rộng nhanh chóng, tình trạng thiếu hụt nguồn nước cũng sẽ trở thành khủng hoảng. Những người sống ở đất liên nhất định phải chuẩn bị trước. Anthony Chen nhắc nhở rằng không nên đánh giá thấp năng lượng của các vụ nổ lớn vào tháng 8 này. Cuối video, ân hy vọng mọi người đều bình an vô sự. Kính thưa quý vị, Suốt thời gian dài kể từ năm 2020 cho đến nay, chúng ta đã phải liên tục chứng kiến vô số thiên tai thảm họa và chiến loạn xảy ra trên khắp thế giới. Đặc biệt là trận đại dịch Covid-19 vừa qua đã để lại vô vàng tổn thất và thương đau không nhỏ cho nhiều người. Nó khiến cho chúng ta phải sống chậm hơn và nhìn nhận sâu hơn về bản thân và ý nghĩa của cuộc đời – phải chăng trải qua 5.000 năm nuôi dưỡng, giờ đây đã là thời khắc thiên tượng và mẹ đất đang thử thách nhân loại chúng ta? Lọc lựa ra những con người thiện lương xứng đáng để bước tiếp vào kỷ nguyên mới của vũ trụ. An Nhiên hy vọng thông qua các chủ đề về tâm linh và khoa học huyền bí mà Duyên Vạn Cổ gửi đến quý vị khán giả, An Nhiên có thể giúp nhiều người hơn nữa thức tỉnh và quay về cội nguồn tâm linh, tín ngưỡng và văn hóa truyền thống, trong tương lai sắp tới, chúng ta có thể sẽ còn đối diện với vô số khó khăn và gian khổ nữa. Tuy nhiên, Duyên Vạn Cổ sẽ cố gắng đồng hành và đưa ra những lời cảnh báo thích hợp để giúp ích cho quý vị khán giả. An Nhiên trân trọng mọi sự quan tâm và yêu thương của tất cả mọi người. Còn bây giờ, An Nhiên xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video lần sau nhé!